Ồ, chụp hình đây, chụp hình người quá đẹp ha. Dạ rồi. Quá đẹp luôn. Con sống tươi gì? vậy? Cá mè hoa. Chụp bà giống ờ, món cái thằng ờ, tường gì biết vậy. <laughs> Quen đâu. Quen xuống đây rồi, mới hai cây chứ không có cỏ chứ có cỏ ở đó ăn thôi. À, không quen đâu. hôm qua còn con bò lem mặt rồi nó cứ ăn quanh quẩn There are two big hey, fish you. right now at the shore. Ladies and gentlemen, here we are. Yes, very good, right? Good morning. Hey guys, welcome back. Please enjoy with us. And if you like fishing, if you like to eat fish, come and enjoy watching with us on this channel. Discover Vietnam TV. Yes, thank you. Here we go. Come here. Oh, we have a big fish here. Yes. Oh, not only one, but two. One more, one more. I have one more. This is, this is giữ, giữ, giữ. carp. This is the cup. Very, very big cup. Yes. Okay. Bên mua nữa chị. À, dạ, bên đi nữa. Bên đi, bên đi. Đây. Chưa, chưa, chưa. Dạ, dạ rồi à để lên kênh kênh kỹ này kênh kỹ này à. mình đi ra khoảng uh, mấy km chị hè cái cái hồ này á à. không chưa ra ngoài hồ hồi hồi sơ hồi đêm chứ à, ba cây ba cây cũng xa vậy về hồ đông sinh đông nghề này nó rộng dữ lắm hả anh chị đó, Ồ, nhưng mà nó ba cây là xa biết mấy hay đi khuất cái nữa luôn. Khuất cái nữa luôn. Dạ. Ladies and gentlemen, you see a very good sunrise in the Green Lake and we are we feel very very excited to watching the fishermen in the Green Lake with lot of uh, fishing activity fishing boats and uh, certainly there are some guys who are going and standing for fishing over there and there are some uh, sporting bikers who are coming here for uh, sunrise breakfast with coffee and banh mi or French bun. Hey guys, good morning. Just right here. Welcome back. Welcome to the Green Lake in the sunrise morning with the fishman. We will be uh, looking and watching the big fish after an overnight fish by the two uh, lady and gentlemen who were got a big benefit of the fish in the Green Lake. Yes, she is coming now with very very big fish in the lake. You see, have a good season of fishing right now. We are coming here in the sunrise so that we could uh, have a interesting time with the fishermen. Ladies and gentlemen, please watch fully this video with us and leave some comment, like and share this video. Thank you very much. có bà đây con có lấy ăn Wow, mè to dễ sợ chưa? Quá đã. Ừ, bóng chưa? Dạ. này. Bóng ở dưới cái đập đây. Ồ, oh, sướng chưa? Dạ. Lành băng. Đấy, con chết à sống luôn sống không không chẳng quậy ra quậy đi không về chú à. chú ơi camera này chú lưới hay là câu đây chứ lưới, này thôi hả à. à còn cái lưới này là gọi là lưới mấy chú hả lứa 16 không 16 à 14 không đó dạ hay vậy cá mè là là là là là lấy đây mua rồi đánh của nó treo đừng ngay chứ hả đây đó cả đêm hay là sáng dậy mấy giờ chú tới ờ, đánh cá vậy? cả đêm. Thank you for watching with us. thì nước vô số rồi đó kìa đã thành số đây thằng đi nó đi bộ à nó đi cao nó thì mình phải biết anh cào. xe đẹp đang qua chảy xuống đó dạ con thích xe này lắm ạ thích xe thể thao này lắm mà có điều không biết có đắt không chú hề tùy tùy à mà có có chiếc nào 10 triệu không dạ, nói chung là cỡ cỡ, cỡ 10 triệu có chứ đó dạ. 10 triệu kìa dạ. 10 triệu là đạp được hả 10 triệu là ngon lành rồi đấy chứ đạp được, được dạ thì mình nói chung mình chơi thì mình ưng mà chơi máy là mình chơi chơi máy dạ thấy đủ gió rồi ta con ưa đi xe đạp thể thao thấy ờ, anh em với mọi người họ đi nhiều kìa mà chở cái này là phải về sớm mà chú chở ba thì dậy cỡ bốn giờ bốn rưỡi đi được rồi dạ đây buổi chiều cũng được cái áo ép mình sớm thì trễ đá dạ nhưng mà sợ là buổi chiều thì mắc đi làm mà buổi sáng thì dậy không nổi á dạ nổi giờ, giờ bữa đầu thôi bữa đầu thôi hả bốn rưỡi dậy năm giờ cái chuẩn bị nước nông năm giờ đi dạ đi cỡ sáu giờ về dạ trời xe đạp này tốt quá chú Huy dạ đúng là dạ ngoài như đi là quá sướng nè buổi sáng mà đi ăn được ờ, với nhau chơi được với nhau vui nè dạ mà mà đạp đi rồi có xe có có sửa nhiều không chút ruột thôi dạ còn qua cái đồ này quán dễ chị hư dạ hắn hư là hư sen hư sen thôi hư sen ví dụ như chúng mình trúng đồ đồ mà giống là hư thôi dạ với lại đạp mà cũng đừng có đua lắm nữa thì mình giữ xe được à, đạp thể thao thì được con thấy đi ra mấy đường lớn đường biển đó đó chú kìa úi giờ họ vùng vụt vùng vụt đó không cái nước cái cái đó là cái, cái giới nằm trong cái cái tổ chức đua dạ tập đua phải tập